ほらクリックリリックトラックメーカー誰の口だ小センター両手を掲げて Love your hands up 上手に thì mình là Comi đây Lần đầu tiên xin phép cảm ơn tất cả bạn đã like video này Xem mình đây đừng quên like video giúp mình có động lực nhỏ nhỏ để tiếp tục làm youtube nha Xem video để có thêm nhiều người biết đến mình nè Tiếp theo xem là kênh youtube của mình lắc trên bên cạnh cái thông báo về số người đầu tiên được xem video mới nhé Đừng quên qua kênh của các thành viên trong Happy Star Team để ủng hộ nè Và việc cuối cùng là hãy comment những lời thưởng hay giúp mình có những video chất lượng hơn nhé thì ok mọi người là hiện tại mình đang ở trong một con map giải mã của một bạn à, người Việt nhưng mà mình không hiểu sao là cái chữ của mình đọc là nó ra cái tiếng gì đó hãy sử dụng à cái tiếng gì hả đọc đi <laughs> đừng có nhai nữa đọc đi đọc đi đọc đi thấy tiếng việt đọc đi chứ chị thấy cái tiếng gì đó không à đọc nhanh nè ok rồi hãy sử dụng sự hiểu biết của bạn về game để có thể vượt qua các để vượt qua cửa của các căn phòng ừ. ờ đi ăn Ờ, cái nút bấm có thể được kích hoạt để mở các đường xe cửa hãy dùng các thùng gỗ để tạo đường ờ ờ đọc đọc nốt luôn đi bg Okay. Các nút bấm có thể được giấu kỹ, rất kỹ. Ờ. Ok rồi, chúng ta sẽ... Chữ ờ, map hiếp. Hiếp, chữ map hiếp. Chữ map hiếp. À nhầm, chữ map hẹp gì đó chị, thầy đồng này. Đây, chữ map là uh, hiệp 2 2 207 chính tức là 2 sinh 20 20 tháng 7 đó. Uh, ờ, không quảng cáo cái này, không quảng cáo này. 6078. Không quảng cáo này. Đây, YouTube dẹp dẹp dẹp không quảng cáo YouTube nha, không quảng cáo YouTube. <laughs> ok ok. Rồi có ai đi đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. <coughs> Vậy quay đi chưa? Rồi đi rồi. Ủa đâu rồi hả? Đâu ok ok ok bắt đầu. Ừ báo vị trí. Dạ bây giờ. Rồi cách chơi, hãy dùng máy trọng lực để di chuyển các thùng gỗ làm thành đường đi Ok Ở trong ma này Cái này chuột trái chuột phải đây Chuột phải rồi chuột trái chứ Thế sao chỉ chuột trái không chỉ chuột phải đấy nào Đẩy nó vô ăn đừng có đó làm kiểu thế làm kiểu thế là nó sẽ bị đẩy mấy cái thùng kia ra chạy Đặt okay. xếp cầu thang lên Để xa ra xong rồi ấn vô à... Can em biết làm rồi, ca Em làm cho rồi Nhây quá à. Ok rồi lên được rồi á Kìa Thả ra thả ra thả ra luôn nha Rồi okay. lên Có cái đường bên này của chị này có đường bên này của chị này Rồi đi Đừng đẩy mà Tìm các nút bấm và dẫm lên nút để mở cửa tạo đường Ok Ừ rồi Đọc xin đi rồi chị à Nè Ok à. Vượt qua Chỗ này phải bắt gọn rồi cần gì phải nhảy đâu ta Ôi, ôi cái này này Cam đứng im dưới kìa Lên chờ chờ cây này. Ồ ờ. Rồi Lên Gớt đi gớt đi Rồi cái gì đây Chị ơi Vậy dạ, mà câu hỏi hai cộng bảy. bảy số một vậy hai cộng bảy cộng bốn cộng năm. 3 cộng bảy chín chín bốn mười ba mười ba năm. 18 Đây Ok Vô Wow đúng rồi Quay, Bấm các nút để tạo đường đây là bấm cái này Bấm nè rồi ok Nút đâu à bên đây Đây nè bên đây nè bên đây Anh đi chị em Ok lên được rồi Ờ Ờ Ờ kìa Em lại bị lọt vậy trời Ờ kìa Thiệt luôn ấy Rồi đi kìa Đi tìm nút bấm tìm được cửa ok à em thấy cái nút màu tím này ok Rồi, tạo đường ờ, đưa đấy oh. thì đó Ủa, sao là toàn nhỏ? bộ hướng dẫn của map bạn hãy áp dụng công thức để vượt qua các màn tiếp theo nha bây giờ bắt đầu à, chính thức nè 7 <laughs> trừ 1 6 6 cộng 8 12 12 cộng 7 19 7 21 Ủa? Trời ơi, thông minh quá. 1 là 6 nè. Cộng 8 là 12. 6 12 21. 12. 7 là 21. 21 21. 12 Trời cộng ơi. 7. 12 cộng 7 19 mà. Ờ 12 cộng 7 19 mà. Vậy sao nãy vô qua được? Ê tại sao một cái bên 21 cái 32? Không, chắc là nhầm số trừ với dấu cộng á. Thì ví dụ như là 7 cộng với 1 là 8, 8 8 16, 16 7 đúng không 16 7 16 cộng 7 23 là cái Ồ. cái ờ, đòi trộn mát làm anh này không được nha ok cái này là cái gì vậy? Ờ... À... Qua đây này chị Qua đây, qua đây Đẩy này ra để em đẩy cho Đẩy gì? Đẩy mấy thùng ra coi có gì không Ờ... Đây, đây, đây, chạy, chạy qua đây tạo đường đi tiếp này Ờ... có kìa, sao nó không cho mình mang qua A few moments later. Ơ kìa. Ơ kìa. Không là được. Các bạn này ơ. Ơ kìa. Không lượt lượt. À, bạn này bắt cô à. Đấy. À, thấy. Ờ, Đấy nào. Đây có đâu. Trừ 2 là 1, còn 8 là 9, còn 7 16. Bao nhiêu? 2 là 1 9 ok theo mà cái đi mà gì đây bảy mười sáu đúng rồi ừ đi đường này đi đường này đi đường này hãy tìm nút bấm ok này nút bấm à, hãy tìm để mở cái cẩn cộng này ra này đây, tìm đây, đi đây, chị Can. đây, đây, đây. Nó đây nè yeah ở kia. ờ... để đóng mới mở một cửa à còn một cái cửa màu xanh nữa mọi người cái số tên lè đây Trời ơi. Ok. Hợp lý. Đi đi đi. Đi. Chị vàng hoàng luôn chứ. Đi màu tím đây này. Ấn rồi. Ấn rồi. Đây chị ấn rồi. Ok, qua rồi. Dạ. Oh, bạn công. Mày. Ô, oh, đã tạo đường. Ủa gì dễ vậy? Vậy thôi hả? Bởi gì vậy trời? Ai đừng có rớt xuống nước này. Can thử rớt coi, chị Can, chị Can thử rớt coi chị Can. Rồi ờ, rớt cho tạch á Không rớt rớt nó quay quay, quay lại cái cái chỗ này Nó không có quay gì từ đầu đâu đâu Ở đây chị đã còn Làm bậc thang tiếp Cái này bậc nó cao hơn á Đúng rồi Nên là căng á căng á Rồi đó được rồi Cứ quăng hết vô đây, Cứ quăng hết vô đi cứ quăng hết vô đi ừ. Thấp thằng quăng đấy À đừng có đẩy vô, đẩy kiểu thế là nó bị văng á chị Để ra xa xong mình bắn vô, để ra xa xong mình bắn vô Chứ đừng có để gần Để gần là nó đẩy hết luôn á Không lên được đâu, ba này ba Kéo thêm thùng nữa Ờ... Chị Anna này chị An ok <laughs> ok kìa Trời ơi là trời Nè nè Ok ok kìa um... Cảm là chị em mình bị nhốt ở đây á Đói Ok Được luôn đó chị Ghê không ghê không Ghê thiệt Và Ờ ném các Để gì đây? vào nút ném vào nút ném vào nút ok để em hay có ờ. kìa chơi gì kỹ quá yeah được một cái em không lụm lên được ơ kìa bên này bên này chị ơi cái, cái... đằng sau lưng chị có mấy cái tức là không lụm lại được nó bị vướng á à, thì chịu rồi xong ok mở được hai cái rồi thì còn cái màu vàng là cái bên nào cái bên kia đó Ủa em mở ra mà Em mở cái màu vàng Màu vàng chưa nè Tôi bị lọc rồi Hả? Em bị lọt. <laughs> Can bị lọt ra khỏi map rồi Lấy cửa di chuyển vào đi Ok em nói tên nơi rồi nè Ủa à Ok đi Đi Hello bắt đầu thôi <laughs> ok đi qua rồi lại làm toán tiếp nè thì đây 7 cộng 3 10 10 cộng 6 16 cộng 1 17 bên phải rồi ơi bạn có thể dùng bóng để Ui. Quả bóng, quả bóng, dùng quả bóng thì đánh. Đây quả bóng đi chơi. Ủa sao không kích được? Ý, nó tan năm thằng em chị ơi à, Cẩn thận chị ơi Rất yêu Chạy đi, chạy đi, chạy đi Em chạy đây, oh no Chạy đi, chạy đi, 36 Hẹp mi, hẹp mi 2000 years later tìm xem thử coi có cái chỗ nào mà lọt lọt trên à đây nè Trời là trời Mày giấu Rồi ờ, đi đi, đi. Không để ý luôn á Đây nha Thôi em kêu là nhìn dưới chân thử coi Đấy hiện tại Sao chị đi đường bên đó Trời ơi em đã đi ngược Nice tôi meet du I'm high thank kêu and du Chào cậu Nhìn này thì Thôi đi bên này bên này đi ca Ok <laughs> Em giúp chị Can đấy Can à Em giúp chị Can ừ, đưa em con đó lại gần chị Can Phần của Nhưng mà nó, luôn. nó đang bay theo em kìa Bi Yeah, mở cửa yeah. rồi, thôi em chạy trước đây Thôi em chạy trước đây Ngon ngon ngon Nó đang thăm xa Ôi sao em đi chậm vậy Thôi bye bye mày nha, bye bye Yeah Vậy đây Bye bye Đây là quá Ê, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, vì em chưa tục Alo Bye bye Thôi từ chờ nó cũng Em lỡ qua rồi Mày cứ từ từ ơi em bị đi chậm Nó quánh này đi chậm đúng rồi Qua à, kìa Qua được chưa? Không, qua được 17 Em mình qua đi 17 nha 7 okay. Rồi mình 17 Ê sao con mèo mình nó rớt xuống nước không sao? Đi. Con mình nhảy xuống nước à. nó không cho à, là động vật, còn kia là động vật à, Này thì linh vật Đó là linh vật uh, có 102 trên thế giới đi qua đi mọi người và chị Alchemy đã sở hữu được nó đi ok sao này vô tác dụng gì rồi yeah yeah thôi qua bạn tiếp theo okay, gì đấy giờ, giờ làm gì nữa gì đấy vô qua hả vô qua cái gì rồi ok ok ok kìa Thôi rồi ôi yeah Ok luôn Cái này hàng ba kê rồi Dùng ờ, <laughs> nữa <laughs> Can can kiểu tới đây rồi nè chị Tâm giọng ngay hồ này Em đen lắm Ok em đen lắm <laughs> Can đen lắm can nè áo này phải thay áo nào sẽ rộng được nhục nhã quá ok kiểm tra mắt nhẹ nè màu nào nhạt hơn một bên này đấy thấy chưa chưa chưa. <laughs> Ok. ok áo này Ờ, à. đi hãy tìm các chìa khóa để cánh cửa mở cánh cửa phía trước ok ok, okay. nữa lại tìm chìa khóa nữa thôi rồi làm mới dễ đốt đống chứ xương nè mọi người biết chưa cái này cái gì đây về không có cái máy này máy gì đây hả Mấy cái máy dùng làm gì này này nó không dùng lắm yeah em tìm được một chìa khóa màu xanh rồi chị mới được một cái là cần thêm cái màu vàng ok đã mở được cánh cửa màu xanh cái nữa ok em tìm luôn cái cái chìa khóa màu vàng luôn rồi ok thôi nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ em nghỉ em ok đường à. vinh quang đã tới green quay rồi okay, từ từ đứng à. lại đứng lại đứng lại mình đứng lại các anh chuyên ra sao <laughs> đâu nha tôi vậy dạ. nha để chưa hết nào tôi nhớ có mắt kiểu mày Xin là chạy thẳng lên nó bây giờ luôn. còn à, còn bộ ba chỉ thức thôi bộ bộ tứ chỉ thức chứ người mẹ mày đứng ở ngoài cái này ui ok bye bye bye bye nha ok mọi người thì video đến đây à gì mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của con map và video đến đây cũng kết thúc rồi hẹn mọi người trong những video lần sau và đừng quên cao kênh cửa thành viên trong Happy Star Team để ủng hộ nha bye yeah. rồi <laughs> vàng đó à à đúng rồi nếu Sao? mọi người rảnh hoặc là có những con map gọi là có những kiểu à có những cái map hay thì mọi người có thể gửi quay đi xuống dưới để mình có gì có map để quay, quay nha được, ok quay ừ rồi đó